khi em đã giặt sạch chăn sau đó em mang ra phơi nắng khô chăn rồi và công đoạn cuối cùng là em mang em cho vào máy cái máy sấy này của nhà em đây với công suất là rất là lớn em cho vào đây em sấy và khi sấy xong á là cái khay này của nhà em hai ba ngày hôm nay là em chưa vệ sinh hôm nay em lôi ra để em vệ sinh uh, uh, cái khay bụi của máy sấy thì các bác nhìn thấy có kinh khủng không đây là các cái lớp bụi nhá các cái lớp bụi mà khi mình đã giặt sạch sẽ chăn rồi mà mình mang đi mình phơi nắng cẩn thận rồi đó mà mang vào sấy mà nó còn ra được các cái lớp bụi như này đây các bác nhìn này em kéo hẳn trong này ra cho bác xem đây các bác nhìn thấy chưa đây là nó đóng đóng tầng luôn đây này yeah, đóng tầng luôn đây em rút ra cho các cả nhà mình xem này nó có cái bụi này rất là bẩn luôn nên các bác rằng là nếu mà giặt ở bất kỳ một cửa tiệm nào cũng thế thôi các bác nên yêu cầu là giặt xong khách phải à, chủ hàng phải sấy cho các bác bởi vì khi mình sấy rồi là công đoạn cuối cùng nó sẽ hút được hết các cái lượng bụi bẩn ở trong cái sợi bông của cái chăn ra thì lúc đó mình đắp thứ nhất là cái sợi cái chăn của mình nó sẽ được tơi bông mà thứ hai nữa là mình đắp ấy thì là mình sẽ không phải hít lại các cái bụi bẩn này vào trong trong cơ thể mình nữa các bác nhá nên rất là nguy hiểm chứ không riêng là mình giặt phơi nắng mà đã sạch được đâu các bác ạ đây các bác nhìn sợ chưa là hôm nay em giờ view bằng cái cái khay bụi bẩn của nhà khay bụi bẩn ở cái máy sấy nhà em bằng thật để cho cả gia đình nhà mình được biết là cái lượng bụi bẩn ở trên chăn nó như thế nào khi sau khi mình đã được giặt sạch em chúc cả đại gia đình nhà mình ngày mới ngày cuối tuần luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công nhá